chiếc áo thay màu đắng cay phần em mang anh đổi thay lòng khiến mang tình sang ngang chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếng đời để ngày hôm nay em mặc áo mới người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình để mất đi rồi cảm thấy trong lòng áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng khó để mất đi rồi cảm thấy ân hận trong lòng áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng khó